À, xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để xem xem là ai là những cái người thường hay vào cái trang Facebook cá nhân của các bạn nhé. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trên ờ, xem được bằng trên hai cái thiết bị khác nhau. Đầu tiên là các bạn có thể ờ, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem ờ, trực tiếp ở trên cái máy tính hoặc trên laptop của các bạn. Đấy thì ờ, ừ, và thứ hai là có và thứ hai là mình sẽ hướng dẫn cho bạn ờ, xem trên cái điện thoại điện thoại ờ, một số bạn thì bạn không hay dùng máy tính thì các bạn có thể xem trực tiếp trên điện thoại cũng được thì đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn trên máy tính nhé ừ, đầu tiên thì các bạn sẽ mở cái Facebook của các bạn lên các bạn tiến hành đăng nhập như bình thường nhé thì ở ờ, ờ, trên cái ờ, trang Facebook cá nhân này thì phía bên trên góc tay phải của giao diện trang ấy, thì các bạn kích vào cái mũi tên sổ xuống như này và các bạn kích vào phần xem trang cá nhân <coughs> đây là trang cá nhân của bạn nhé thì ở đây thì các bạn nhất nhấp chuột phải này nhấp chuột phải và các bạn kích vào cái phần xem nguồn trang hoặc là các bạn có thể dùng cái phím tắt là Ctrl U các bạn kích vào thì nó sẽ ra cái phần uh, xem cái nguồn trang của bạn này thì đây là cái nguồn trang của trang uh, Facebook cá nhân của các bạn nhé thì ở đây các bạn sẽ kích vào cái dòng ba chấm này dòng ba chấm này ở trên trình duyệt nha các bạn nhấn vào cái chọn một cái dòng tìm hay còn các bạn có thể sử dụng cái phím tắt là Ctrl F và nó hiển thị ra cái uh, phần uh, ô để gõ cái từ khóa này thì các bạn gõ cho mình cái từ khóa là bút đi gạch dưới nhé hay còn gọi ship trừ ấy bạn nhấn cái nút ship kết hợp với dấu gạch trên ấy là nó sẽ ra chữ rồi bạn gõ từ ID đấy thì nó sẽ ra khoảng tầm 50 cái ID mà thường xuyên vào xem cái trang Facebook của các bạn thì có kết quả từ 1 đến 50 nhé đấy các bạn có thể kích xuống để xem cái ID tiếp theo này 2 trên 50 này 3 trên 50 này 4 trên 50 này đấy. Đấy, thì các bạn uh, chọn ra ừ, hoặc các bạn có thể ừ, xem tất cả ID này bằng cái cách là các bạn bôi đen vào cái ờ, ID này các bạn nhấn sao chép này và mở một cái tab mới Facebook ra bạn gọi từ Facebook nhé .com rồi các bạn gọi tổ sược này xong các bạn nhấn Ctrl V này paste cái đoạn ID đây vào và các bạn nhấn Enter Đấy, thì nó sẽ ra cái Facebook ừ, ờ, của cái người mà hay vào xem cái trang Facebook của các bạn tương tự như thế thì với các ID tiếp theo thì các bạn cũng bôi đen nhé Đấy, bôi đen cái ID này và paste vào cái cái đoạn đầu này Đấy. thì nó sẽ ra cái người tiếp theo nó sẽ có 50 cái kết quả uh, tương ứng với 50 người thường xuyên hay vào xem cái trang Facebook của các bạn Ok, tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn uh, làm trên làm trên điện thoại nhé. Có một số bạn thì ít dùng trên máy tính hoặc là không có máy tính thì các bạn có thể dùng trên điện thoại, các bạn cũng có thể làm được nhé. Đây nha, trên điện thoại thì cũng tương tự như thế thì các bạn uh, kích vào cái ờ, trình duyệt này. Ở đây của mình là trình duyệt Chrome. Thì các bạn này mình kích vào trình duyệt Chrome này. Đấy xong là ở cái phần uh, dấu ba chấm này nhá ba chấm này các bạn kích vào cái dấu ba chấm này này đấy và các bạn tích vào cái dòng là trang web cho máy tính đấy, tích vào đây này rồi xong là ở cái phần uh, ô địa chỉ này các bạn gõ từ facebook facebook com nhé ok rồi thì ờ, ở đây mình đã lưu sẵn cái ờ, cái tài khoản của mình ở đây rồi thì là các bạn ờ, có thể nhập tài khoản và mật khẩu vào nhé. Mình bỏ qua cái bước nhập tài khoản và mật khẩu này để tránh cái lộ thông tin. Thì ở đây thì các bạn kích vào cái nút sổ xuống như này. Đấy, tương tự như ở trên trình duyệt thôi. Đấy, và các bạn kích vào cái phần là xem trang cá nhân của bạn nhé. Đó. Đấy, thì ờ, đối với trên ờ, cái trình duyệt trên ờ, máy tính ấy, thì các bạn có thể nhấp chuột phải và kích vào cái dòng xem nguồn trang hoặc là các bạn nhấn Ctrl U nhưng mà ở trên điện thoại này thì các bạn sẽ không thể nhấp chuột phải được hoặc cũng không có không bấm được Ctrl U thì các bạn sẽ uh, bạn sẽ ừ, thêm cho mình cái ký tự vào cái cái cái, cái địa chỉ đường link này nhé thì các bạn sẽ nhấp chuột vào đây à, nhấp nhấp vào đây này Đấy, xong các bạn chọn vào cái biểu tượng cái hình ờ, cái bút này, này để chỉnh sửa lại cái đường link đấy rồi xong các bạn kích vào đây đấy. các bạn di chuột về về về đầu địa chỉ nhé và các bạn gõ cho mình cái cái, cái, ờ, cái chữ là view gạch ngang sao hai chấm và các bạn nhấn vào cái nút di chuyển nhé enter ấy. rồi thì như này thì nó sẽ cũng ra cái ờ, phần ờ, ờ, xem nguồn trang y như ở trên cái trình duyệt của bạn thôi đấy thì các bạn tại cái này nhé thì các bạn cũng nhấp vào kích vào cái dấu ba chấm này đấy và các bạn chọn vào cái tìm trong trang này cái dòng tìm trong trang này ok xong các bạn gõ cái từ Buddy, Buddy, cái dưới này ID rồi ok như vậy là các bạn cũng đã ra kết quả là uh, ờ, 50 cái ID ở đây nhé 50 cái ID mà thường xuyên xem cái trang Facebook của các bạn nhé này các bạn cũng có thể nhấn vào cái mũi tên lên xuống này đấy Đấy, để xem các cái uh, ờ, ID mà đã truy cập vào thường xuyên hay xem vào cái trang cá nhân của bạn nhé đây mình ví dụ như một cái ấy đây một ID này các bạn nhìn ở ờ, đây này là có màu đỏ đỏ này các bạn zoom lên nhá Đấy, zoom lên này Đấy, ở đây cái ID nha các bạn giữ vào cái ID này và nhấn sao chép rồi xong rồi các bạn kích thêm một cái thẻ mới này các bạn gõ từ facebook.com này đấy và gõ sược này và dán cái ID vào <coughs> đấy thì thì các bạn sẽ ra cái cái trang cá nhân của người mà hay vào cái ờ, Facebook của bạn Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn là cái cách xem xem những ai là người thường xuyên ờ, vào xem cái trang Facebook của các bạn ờ, bằng ờ, trên hai trình duyệt ở à, trên hai cái thiết bị, một là máy tính, laptop của các bạn và hai là xem trực tiếp trên cái điện thoại của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.